để trả lời câu hỏi thứ hai trong câu hỏi đạo do duyên gì con người thọ khổ này các phật tử các con phải biết do hành động ác của thân miệng và ý nên các con phải thọ khổ vì thế các con phải cẩn thận tức là phải có ý có tứ từng hành động thân khi đi đứng nằm ngồi hoặc làm tất cả những việc khác cũng như phải suy tư chính chắn rồi mới phát ra lời nói lời nói phải dựa vào bốn điều thiện căn bản của thập thiện không nên phát ngôn bừa bãi mà tạo ra nhiều thứ khổ còn quy đến tính mạng thở xưa trong một cái hồ kia có một con rùa và hai con cò trắng thường hai tới lui làm bạn với nhau năm ấy trời làm đại hạn suốt một năm trời rầm rã nhưng không có một cơn mưa nào cả nước ở trong hồ cứ cạn dần vì sự thiêu đốt gây gắt của mặt trời cỏ lát trong hồ cũng vàng úa tàn tạ có thể nước nóng như một chảo nước sôi vì thế loài thủy tộc chết lần chết hồi ở trong tình trạng đó Chàng rùa ta ngồi đứng Không yên Và trong đầu óc luôn luôn suy nghĩ Một phương kế thoát thân Khỏi cái địa ngục nóng này Thì may mắn thay Trong lúc ấy có hai vợ chồng Cò đến chơi thấy lộ dáng chịu nào của chàng rùa hai vợ chồng cò ân cần hỏi thăm chắc có chuyện gì buồn chăng mà trong bác có dáng lo nghĩ thế rùa rầu rầu đáp hai bác ơi tôi đang gặp phải đại nạn phen này chắc chết mà không còn gặp một à, gặp hai bác nữa chàng cò chẳng lời chúng ta là bạn thân thiết với nhau sung sướng cùng chia thì hoàn nạn cùng chịu vậy bác hãy cho chúng tôi biết nguyên nhân nào làm bạn phiền muộn Quả mai chúng tôi có thể tìm phương giải quyết Và giúp đỡ bác chăng Chứ chưa chi mà bác đã than vang thất vọng như vậy Rùa trả lời với một giọng lâm ly thống thiết Không biết hai bác làm ăn thế nào Chứ tôi hai hôm nay chưa có lót dạ nửa con tép chứ đừng nói tôm cá vì chúng đã chết sạch hết hồ nước thì cạn dần thế này trước sau thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của lũ mục đồng cách đây 5 năm tôi đã bị chúng bắt một lần Mai nhờ một bà già mua đem về chùa phóng sanh Nên mới sống sót đến ngày hôm nay Vì thế mỗi lần nghĩ đến tai nạn, chết chóc Tôi bắt rùng mình Trong lúc chàng cò đang ra dáng suy nghĩ Thì chỉ còn thương hại hoại Sao bác không đi ở nơi khác một phen xem xa xem thế nào Bác thử nghĩ xưa nay Tôi có từng đi đâu Đường xa thì xa xôi Nguy hiểm Mà sự đi lại của tôi quá chậm chạp Nên tôi nghĩ Thà chết nơi chôn nhau cắt rúng còn hơn bỗng chàng cò ngắm cổ nói lớn lên với một niềm hy vọng thôi bác khỏi lo cách đây mười dặm có một cái hồ sen không khi nào cạn mặc dù là lúc trời hạn hán chúng tôi sẽ đem bác đến đấy trước là giải quyết sinh kế mà sao nữa được gần gũi nhau trong lúc tối lửa tắt đèn nhưng chàng rùa vẫn lo ngại nói vẻ thất vọng trời ơi mười dặm một dặm mà tôi đã đi đến chưa muốn là mười dặm Thôi Tôi đành chịu chết vậy Điều ấy bác cũng không nên lo Chàng cò tin tưởng nói Chúng tôi đã có một phương pháp Nhưng có điều hơi khó là bác Cần phải bình tĩnh và can đảm Bác thử nói xem Chàng rùa vội vàng hỏi Khó thế nào tôi cũng cố gắng Chàng cò giải thích với một điệu bộ quan trọng Phương pháp như thế này Hai vợ chồng tôi tha một cái cây Mỗi người một đầu Còn bác thì ngậm ngay chặn rửa chúng tôi sẽ tha bác đến cái hồ kia nhưng có một điều tối quan trọng và nguy hiểm bác nên nhớ trong lúc chúng tôi bay bác phải ngậm chặt vào cây và không được nói năng hỏi han gì cả mặc dù gặp phải trường hợp thế nào đi nữa chỉ trong vòng nửa giờ là chúng ta đến nơi bác nhớ nhé tôi dặn lại dù gặp trường hợp nào bác cũng phải ngậm miệng không được nói năng chàng rùa ra dáng biểu diễu viết thôi tôi nhớ mà Hai bác xem tôi chẳng bằng con nít Dặn đi dặn lại mãi Sau khi sửa soạn xong Chàng cò lại tha thiết căn dặn lần cuối cùng Đó bây giờ bác muốn ho he Hay nói gì thì nói đi Chứ chốc nữa mở miệng thì nguy hiểm lắm đấy xong đâu đấy cả ba làm theo ý định bốn cánh vỗ mạnh hai cặp lưng cò duỗi thẳng chàng rùa lặn mặt đất rồi từ từ lên cao chẳng khác nào chiếc máy bay hai động cơ bay được một lúc mặc dù lần đầu tiên thấy những cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt đây cánh đồng xanh dị Gợn sóng như tấm nhung xanh Kìa con sông trắng phao phao Nằm quằn quẹo như con bạch xà lưỡng khúc Và cây cối, nhà cửa vân vân Bao nhiêu là cảnh đẹp mắt Dù đã bao lần chàng rùa định mở miệng để hỏi Cho thỏa thích tính tò mò nhưng Mai Thai mỗi lần tỉnh hỏi Chàng lại sực nhớ đến lời dặn quan trọng của anh cha cò trắng Nếu sự đời yên ổn nói lần chi Rủi thai trên đường hành trình của chàng rùa Không qua khỏi cặp mắt tinh quái của lũ trẻ Một đứa lớn Một đứa la lớn Anh em ơi Ra coi đây nè hai con cò tha một con rùa ha ha vui quá bọn trẻ đồng la ầm lên một thằng lớn nhất trong bọn hét lớn a ha thật giống hai thằng mộng bắt một thằng mù a ha thầy bói thầy bói không dằn được tức giận Chàng rùa định bụng trả lời Mặc kệ chúng tao Mắc mới gì chúng mày Đồ nhảy con Nhưng tội nghiệp hai Vừa mở miệng Rùa đã rơi xuống Và tan thân vì đụng nhầm một tảng đá Nhân ác có rất nhiều nhưng không ngoài 10 điều ác cơ bản dưới đây một sát sanh hai trộm cướp ba tà dâm bốn vọng ngữ năm nói hai chiều sáu nói thiêu dệt bảy nói lời hung ác tám tham lam chín sân hận mười si mê mười điều ác này là cái nhân khổ cho chúng sanh triền miên bất tận và trôi lăn mãi trong đường sanh tử luân hồi